Xin giới thiệu với cô một phần mềm giúp chúng ta giao bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài thi cho học sinh. Đó chính là phần mềm IOTA. Thì trong quá trình giảng dạy thì à, tôi thấy cái phần mềm này thì nó cũng khá hữu ích và các cái bước sử dụng nó thì cũng tương đối đơn giản và mình nghĩ thì ai cũng có thể làm được. Khi chúng ta đăng ký một tài khoản IOTA thì chúng ta có thể giao được bài tập về nhà cho học sinh, bài tập tự luận chúng ta có thể giao bài thi hoặc là bài kiểm tra thì, thì đối với bài thi bài kiểm tra thì nó có cả cái phần trắc nghiệm ở đó và phần trắc nghiệm thì máy tính nó có thể tự chấm khi chúng ta nhập luôn đáp án thì như vậy thì chúng ta thấy khi giao bài thi bài kiểm tra như thế thì chúng ta giảm bớt cái công sức của chúng ta chấm rất là nhiều thì với cái hệ thống này thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ thì nó đã phát triển rất là nhiều người dùng và cũng được cộng đồng à, giáo viên tin tưởng mời thầy cô bắt đầu theo dõi cái cách đăng ký một cái tài khoản IOTA à, cách rất là đơn giản quý thầy cô mở cái trình duyệt Google Chrome hoặc là cốc cốc cũng được chúng ta sẽ nháy chuột trên thanh địa chỉ và chúng ta sẽ gõ là azota vn sau khi vào đây quý thầy cô chọn đăng ký quý thầy cô sẽ chọn tiếp tôi là giáo viên rồi quý thầy cô sẽ gõ họ tên vào quý thầy cô sẽ nhập cái điện thoại của mình số điện thoại của mình vào Sau đó quý thầy cô sẽ nhập mật khẩu. Chúng ta nhớ cái mật khẩu này để chúng ta dùng để đăng nhập. Rồi email thì chúng ta không bắt buộc, chúng ta sẽ cho tôi đăng, đăng ký. Rồi quý thầy cô có thể bấm lưu mật khẩu để lần sau khi chúng ta vào thì hệ thống ở trên trình duyệt nó sẽ tự động đăng nhập cho chúng ta và chúng ta khỏi cần phải gõ lại số điện thoại hoặc là mật khẩu rồi quý thầy cô sẽ nháy chuột vào chữ Azota để chúng ta xem cái hệ thống của nó nó có những cái nội dung nào ở đây quý thầy cô sẽ chọn dạy lớp máy à, tôi chọn lớp 9 rồi một số cái khảo sát này quý thầy cô có thể chọn hoặc là không hoặc là để sau cũng được nha quý thầy cô bấm để sau cũng được như vậy đây chính là cái giao diện của phần mềm IOTA sau khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công.